thử cho anh em xem cái bộ hột mới nhé lắc rất là ok rất là êm bây giờ lắc bình thường thì rất là hay không cần lắc mạnh tay nhẹ xíu hột đi ầm ầm này có tài thấy chưa lắc xuống xỉu đi cả ba hột giờ lắc qua tài tiếp xuống xỉu đây mà khi lắc thì rất là đơn giản rất dễ nắp chả dĩa hoàn toàn bình thường bây giờ muốn giữ hột này giữ xỉu cho giữ thử giữ xỉu cho anh em xem rồi, 2, 3, 4, xỉu 9 Tiếp tục giữ thêm chén xỉu nữa Giữ xỉu 2, 2, 5 Tiếp tục giữ xỉu xỉu nữa 2, 3, 4, xỉu 9 Bây giờ lắc qua tài tiếp tục giữ tài tài nữa tài nữa lắc giữ tài nữa Đó. bây giờ lắc lên con tứ tứ tài chuẩn rồi lắc xuống xỉu luôn số 10 tài luôn xuống xỉu số 10 đây nhị xỉu xỉu thiếu nhị xỉu nữa đây trường hợp chân phản này. mình chiếm tầm khoảng 70 phần trăm à 80 phần trăm còn đây bây giờ đang tài số 13 này tôi muốn lắc lên xỉu lên con à, con nhất có nhất mà nó lại số 11 qua tài luôn chén này 100 trăm xuống xỉu độ 135 xỉu 9 này. bây giờ thử 500 ấy. 500 thì hoàn toàn ok nắp hoàn toàn bình thường đây nó chỉ là cái nắp cống quặng này. anh em thấy không đẳng cấp nó ở những bộ hột như này dĩa này đây nó là cái dĩa mình long Đó, mình long bình thường anh em cần thì cứ liên hệ qua đây số nhé chào tất cả anh em